Hello, Kim xin chào à, các anh chị cũng như à, quý nhà đầu tư thân mến. Hiện tại là Kim đang đứng tại một cái lô đất à, ở ấp An Lộc, lần 22, xã Định An thuộc huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương. Thì với diện tích đó là 16 m ngang và dài 56 m, 100 m thổ cư. Thì lô đất này là Kim nắm chủ luôn nha. Mọi người để biết thêm thông tin chi tiết thì hãy AB số điện thoại bên dưới. À, cũng như là kết bạn Zalo với Kim Kim sẽ cho mọi người biết thêm về thông tin lô đất này cũng như là gửi sổ cho mọi người nha à, Bây giờ à, Kim sẽ đổi camera lại để à, quay rõ cái hiện trạng đất hơn Cho anh chị với nhà đầu tư một cách nhìn rõ và thấu đáo hơn về cái lô đất này nha Dạ như anh chị à, cũng như các nhà đầu tư thấy hang bây giờ em sẽ quay à, hiện trạng lô đất này hang Hiện trạng lô đất này là ở đường Mỹ Tông, ấp An Lộc, xã Làng 22, xã Đình An thì từ đây đi ra tới cái đường nhựa ờ, chính ngoài đó nó khoảng ờ, một trăm rưỡi mét chút nữa em sẽ quay ngược đi ra ngoài đó ha và hiện tại là cái đường đá đường bê tông này là đường thông của khu dân cư nha khu dân cư đây luôn đây và nhà ta đây ha và bây giờ mình coi cái cọc nha đây hiện trạng là từ cái cọc này từ cọc này nè và mình đi sẽ đi qua tới cái bên cái cọc bên đây á tới cái cọc bên đây nè rồi tới cái cọc đỏ bên đây luôn cái cọc xi măng đỏ này nè đó là 16 mét và theo chiều dài của cái cọc nằm ở dưới này luôn bên đây là nó có con đường thì mai mốt con đường bên hông này nó hiển thị luôn đây như cọc rào này đây đây là cọc rào nha cái này sao bị người ta đập bể rồi nè rồi cái cọc rào bên đó nữa anh chị và hiện trạng đất thì như anh chị thấy này cũng khá là bằng phẳng à, và cái đích của nó là ở ngay cái lưu su luôn thì em đi thẳng xuống dưới cho anh chị coi luôn à, anh chị hãy đăng ký kênh youtube của em ha và để lại số điện thoại nếu quan tâm bất kỳ lô đất nào và muốn biết về bất kỳ lô đất nào à, có giá đầu tư à, tốt à, giá đầu tư F0 và chưa qua đầu tư hoặc đất ngọt đất mẫu đất nền đất sổ cầm tay thì à, anh chị hãy à, kết bạn Zalo và IP trực tiếp cho em luôn có thể điện thoại trực tiếp cho em em sẽ gửi cho anh chị nhiều thông tin hơn về những lô đất ở huyện Dầu Tiến và những lần dùng lân cận ha thì à, em làm à, cái đất này thì em muốn quay những cái à, hiện trạng thực tế đây anh chị sẽ thấy là cái hàng rào đó hàng rào đức là đích của lô đất ha từ đây mình kéo dài lên xe đó hiện trạng đất rất là bằng phẳng em sẽ um, chạy ngược đi ra từ cái con đường bê tông này để cho anh chị thấy rằng là đây ra đường bê tông uh, là nhà dân san sát nhau luôn ha đầy đủ các tiện ích điện cấp quang này nè anh chị thấy nè đèn chiếu sáng nè điện cấp quang rồi uh, nhà dân san sát nhau thì đây ra đường nhựa cách đường nhựa khoảng cỡ 150 ờ, m thôi nha anh chị một tay ờ, vừa chạy vừa quay cho anh chị xem cho nên nó hơi rung cho anh chị thông cảm nha nhờ đây nè nhà dân nè anh chị thấy không đó đây điện chấp quan của mình ha ờ, nhà lầu luôn á nhà nó thái luôn giờ ở đây sinh sống rất là sung túc rất là khá giả luôn thì ờ, cái lô đất này vô cùng thích hợp để mình đầu tư nhà ở à, cho con cái ra riêng hay là mình đầu tư nước sống cũng được mình mua mình làm của mình để đó đó anh chị Ờ, rất là nhanh sinh lời ha chứ giờ tiền mình để trong ngân hàng thì ờ, cái giá mà 690 triệu này để ngân hàng một năm thì sinh lời được bao nhiêu nhưng mà một năm thì ờ, cái chị này dễ dàng bán lại là 790 dư sức được lời 100 triệu đây là đang ngay cái đường nhựa 710 lớn đó. à, 7 mà 715 ha đường nhựa lớn này nè chị thấy khu dân cư đông đúc ha đó rồi như vậy thì em sẽ kết thúc cái video này ha anh chị anh chị nào quan tâm tới cái lô đất này thì hãy IP lại cho em và để lại số điện thoại cho em ha em sẽ gọi lại hoặc là anh chị có thể kết bạn zalo với em ở bên dưới ha